Trong chúng ta, ai thì cũng phải trưởng thành Biết thêm rất nhiều người Chỉ để hiểu được rằng Người mình yêu nhất trong đời Lại không thể bên mình mãi mãi Đôi khi anh cũng thấy là Ờ Thì là em xa rồi đấy hả Sao đêm khi khuất anh còn chưa ngủ chắc là vì tương tư Ừ thì lời chia tay anh đồng ý khi còn lưỡng lự Ừ ờ, anh không làm chủ được những lời mà mình nói ra Ừ thì cuộc yêu thôi mà nếu không thích nữa thì mình đổi trả Em lùi lại sau có phòng khóc hết những ngày cô đơn Còn anh nhẹ nhàng lướt qua rồi chẳng tìm thấy một chỗ trốn Với em anh thường đánh rỗi còn em luôn biết cách bận rộn em à mẹ đêm hết rụt rè dưới ánh trăng già yếu ớt như hạt sương trên thân cỏ màng bị cơn gió lại dịu cợt như những gì em thiếu sót trên những hành trình đã qua như những điều đã chìm lãng quên mà còn chưa kịp dạy mà như bài thơ viết cậu ta vẫn còn chưa kịp nhấn nhá như tấm mày dệt bằng nhớ nhung không mây dâng khắp trần nhà như những lời ca em hát trên tiếng nhạc buồn ngân nga như bữa tiệc vốn đã tàn anh vẫn còn ngồi lớn em có một người trăn trở về những cuộc tình chóng qua Có còn khóc, có còn đau về những cơn mơ vỡ hoài Có còn ai bấm điện thoại đêm hôm chẳng kịp ngủ mày Anh thì vẫn cứ hoài loay hoay với giấc buộc không chịu về chính bản thân mình rằng những điều này chưa từng xảy ra Anh tự hiện hoặc chính bản thân mình rằng những điều này chưa từng xảy ra Trái tim mình nó phải giấy trắng để khi không thích nữa thì tẩy xóa tim mình đâu phải giấy trắng đã khi không thích nữa thì tự xóa em trái tim mình đâu phải giấy trắng trái tim anh đâu phải giấy trắng để khi không thích nữa thì tự xóa trái tim mình đâu phải giấy trắng để khi không thích nữa thì em vẽ bầu trời có hai đám mây còn vàng ngang là duyên phận đấy trời thật nhanh khỏi quỷ đạo trước hay sau thì anh vẫn vậy anh vẫn cười lớn dù đời thôi đưa vẫn hay hỏi giọng buồn thôi chưa vẫn tự nhủ rằng không sao đâu vì nó chẳng đầy trong anh mỗi bữa không có gì tồn tại mãi mãi khi chót lỡ mang lấy hình thù sao em không thử dù chỉ một lần đem chuyện từ mình ra cân nhắc thử mình lạc nhau nhưng sự chết đi của vì sao lại trong dễ tin vân em mang theo luồng sẽ cuối cùng mà anh vừa trong hố đen tỉnh lặng em muốn anh là người khác anh chả có gì mà nhạt anh thích mà điều chỉnh chú không đồng nghĩa là anh bày bản Anh mơ những điều không thật vì nó phá tâm hồn tiêu phong Anh yêu lấy sự tự do không có nghĩa là mình còn lưu lòng Có một ngày cùng nhau dạo khắp tinh cầu Có thật nhiều hy vọng để khiến mình đau Có thật nhiều lo toan cho cuộc sống mới Mình nở nhau nhiều kế hoạch nhưng ở hành trình Em có còn thường trăn trở về những cuộc tình chóng qua Có còn khóc, có còn đau vì những cơn mơ vỡ hoài thì Phật cứu hài lơi hay với giấc buồn không chủ vị Anh yêu em nhất trên đời Anh tự hiểu hòa chính bản thân mình rằng những điều này chưa từng xảy ra Trái tim mình đâu phải giấy trắng để khi không thích nữa thì phải xóa